Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh với Khả em ơi Và lần này thì Khả sẽ tiếp tục soi đồ tống kim cho anh em xem à, Trong trận đấu này thì à, chồng bách con long đao à, Hạng 7 tống kim đây này con long đao anh em Giết 127, 79 uh, ngàn và giết nửa sơ 15 và tử vong 29 và liên chạm 16 Và cho anh em cùng xem set đồ của cao thủ này như thử như thế nào anh em Ui, một set đồ nhìn vàng khá đẹp anh em ơi à, Đây, hiện tại đang sở hữu như mình nhìn vào anh em cũng biết sở hữu một set uh, Newton Set Newton cho năm 40 làm chậm Áo cực phẩm Newton một cấp Kháng độc sinh lực 200 một nhẫn Newton Nội công 24 Và một ngọc bội uh, Newton thường 19 Set Newton khá đẹp nè em ơi Set Newton này thực sự là một set này phải hơn hai mươi mấy triệu em ơi Một cái áo không là hơn hai mấy triệu rồi Đây quá đẹp Áo cực phẩm Một cái nón 17 phòng thủ và 30 làm chậm Một bao tay uh, à, 940 9 khán họ và 40 làm chón đây lần 20 40 20 khán họ 40 chón là có mình 80 à, chón và một cái đôi giày khăn lôi tóc 23 và kháng lôi cao sinh lực 80 85 một nhọn kháng lôi cao và sử dụng cho mình một cái đao tóc 20 sát thương 30 năm ơi tóc 20 sát thương 30 cái đao này vì chơi server này cái đao này phải hơn 10 à, triệu đó nè không ít đâu nè tóc 20 sát thương 30 đó mà nói cái đao này thì nếu vặt sáng nữa thì cũng tầm giá 10 triệu quay đầu hoặc là hơn 10 triệu một tí trời sáng nay sẽ đôi này hơn 30 triệu đó nè gơ thiệt nội cái áo này không đã hơn uh, gần hai chục rồi anh em thấy không nội áo hơn gần hai chục rồi rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho cao thủ Trần Bách là một cao thủ tống kim ngày hôm nay được như mình top 7 được một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi xếp đồ này thiệt sự là quá đẹp anh em ơi có như mình là 80 uh, ờ, chón và 70 chậm và hiện tại đang có cho mình kỹ năng có một cấp từ mặt nạ và kỹ năng có một cấp từ phi phi phong nếu như càng không nhân đầu nữa thì này đang có khoảng 3 cấp kỹ năng quá tuyệt vời quá chất luôn Bây giờ chúng ta cùng đi tống kia như này mời Anh em đang xem đừng quên cho Trần bắt một like chia sẻ ủng hộ Cũng như là ủng hộ video của Khảm một like chia sẻ ủng hộ cho nhé